đại dịch biến thể virus 2021, thảm họa và sự cứu rỗi. Cuối năm 2020, ờ, tại Anh Quốc đã phát hiện biến thể siêu lây nhiễm của virus corona chủng mới, khiến tình hình dịch bệnh nhanh chóng leo thang. Còn tại Hoa Kỳ và Canada đã xuất hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm biến thể mới, không có tiền sử du lịch, không bị phơi nhiễm hoặc tiếp xúc với nguồn nguy cơ lây nhiễm cao. Và khoảng ngày đông chí tại Trung Quốc đã xuất hiện tình trạng dịch bùng phát tại nhiều điểm trên toàn quốc. Vùng Đông Bắc cũng xuất hiện trường hợp siêu lây nhiễm, nhiều tỉnh thành đã được đặt vào tình trạng thời chiến. Hơn nữa, vaccine bất hoạt do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc nghiên cứu có tới 73 tác dụng phụ. Người già trên 60 tuổi đều bị loại khỏi danh sách tiêm chủng. Điều này khiến các bên đặt ra nghi vấn rất lớn về vaccine của Trung Cộng. Giữa cuộc khủng hoảng, người dân không khỏi thắc mắc, dịch bệnh rốt cuộc đến từ đâu, làm sao để thoát khỏi dịch bệnh. Lấy sử làm gương, có thể thấy văn hóa Đông Tây Phương nghiên cứu về nguyên nhân dịch bệnh đều không hẹn mà có cùng kết luận trong Kinh Thánh có hơn 60 chỗ nhắc tới dịch bệnh, đã chỉ rõ rằng dịch bệnh là sự trừng phạt của Thượng Đế nhắm vào những kẻ phản bội thần, làm trái với thiên ý. 2.000 năm trước, bạo chúa Nero thời La Mã cổ đại đã dựng nên vụ hỏa hoạn thành Rome, châm ngòi cho cuộc đàn áp các tín đồ cơ đốc giáo. Kết quả là trời bốn lần giáng ôn dịch, khiến thành La Mã tiến tới diệt vong. Đại dịch cái chết đen ở châu Âu thời Trung Cổ đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng, được xem là sự trừng phạt của Thượng Đế, cũng bắt nguồn từ việc tôn giáo và đạo đức thời Trung Cổ đã dần bại hoại. Lịch sử có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Năm 1992, tại Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ là nguyên lý chỉ đạo, có công dụng trừ bệnh khỏe người thần kỳ. Trong 7 năm ngắn ngủi đã thu hút hơn 100 triệu người tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ đã ra tay đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại trong suốt 21 năm qua vẫn chưa chấm dứt. Lấy sử làm gương, có thể thấy hai đại ôn dịch của thế kỷ này là dịch SARS năm 2003 và dịch virus viêm phổi Vũ Hán năm 2020 đều bắt nguồn từ Trung Quốc đại lục. Và hai khoảng thời gian này chính là thời kỳ bức hại Pháp Luân Công tàn khốc. Ôn dịch chẳng phải đã nhắm vào Trung Cộng mà đến sao? Dẫu là dự ngôn hay thiên tượng, hiện thực giống như trong lịch sử, đang đứng trước ngã rẽ của sự chọn lựa giữa thiện và ác. Tà linh cộng sản trà đạp tín ngưỡng của nhân loại, làm bại hoại đạo đức con người, khiến người và thần đều phẫn nộ. Thiên tài nhân họa liên tiếp ập đến, chính là thiên thượng đang cảnh tỉnh thế nhân chỉ bằng cách tránh xa khỏi Trung Cộng, thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo mới có thể tránh tai họa, đắc phúc báo, bình an vượt qua đại kiếp nạn, chào đón một tương lai tươi sáng.